Nhận định, phân tích, dự đoán và soi kèo trận Tottenham gặp Arsenal diễn ra vào lúc 23 giờ 30 hôm nay, ngày 15 tháng 1. Chỉ 3 ngày sau khi đại thắng Grindstone Blade với tỷ số là 4-0, Tottenham lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược thường thấy ở mùa giải này khi đã phải vất vả hạ Portsmouth ở nhờ bàn thắng duy nhất của Harry Kane ở vòng 3 FA Cup. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Conte giao phó trọng trách chỉ đạo cho Christian stellini để tiễn biệt người bạn cũ Gianluca Vialli đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tạm bỏ qua màn trình diễn nhật nhạt đó, việc nối dài mạch chiến thắng đã giúp Tottenham có chút đà để hướng vào chỗ trận quan trọng tại Premier League. Thầy trò Conte sẽ lần lượt đối đầu Arsenal, Man City và Fulham trong vòng 10 ngày tới. Đây là những đội bóng đang nằm ở top 6 của Premier League mùa này. Cuộc chiến giành vé tham dự Champions League đang trở nên vô cùng căng thẳng với Tottenham sau khi đã để sảy chân tới 5 trên 7 trận ở Premier League. Tottenham đã đánh mất lợi thế và rơi thẳng xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Spurs còn kém vị trí thứ tư của Newcastle 2 điểm, nhưng thua thiệt rất nhiều về hiệu số. Nếu như Newcastle cũng như Man United giữ được phong độ cao như là thời điểm hiện tại, thì cơ hội để Tottenham bắt kịp là rất mong manh. Chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace đã giúp Tottenham chặn đứng phần nào đà lao dốc của mình. Đó có thể xem là một chiến thắng thuyết phục duy nhất của Spurs ở trong nhiều tháng qua. Có 3 trên 4 trận sân nhà gần nhất của Tottenham chứng kiến đội bóng này phải nhận thất bại và Spurs cũng phải nhận ít nhất là hai bàn thua ở mỗi trận đấu này. Chiến thắng tại Shenhurst Park cũng chứng kiến Spurs trận đứng chuỗi 7 trận không giữ sạch lưới. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự thực sự là một vấn đề đối với Spurs ở thời điểm này. Sau 18 trận đấu, Spurs để thủng lưới 25 lần đây là thành tích đứng thứ 5 ở Premier League, ngang hàng với 4 đội bóng khác. Việc thủng lưới ít nhất là hai bàn ở 7 trên 8 trận gần nhất là yếu tố khiến Tottenham không thể giành được những yếu tố điểm số tối đa. Cho dù Harry Kane đã thể hiện được phong độ làm bàn khủng khiếp. Nhưng dù Spurs có gặp nhiều vấn đề thế nào đi nữa thì họ cũng luôn là một đối thủ khó nhằn với kình địch Arsenal. Tottenham chưa bao giờ tịt ngòi khi đối đầu với Arsenal ở Premier League kể từ tháng 11 năm 2017. Việc các cầu thủ Spurs hừng hực khí thế phục thù sau khi để thua trận ở lượt đi càng khiến bầu không khí ở trận đấu tới trở nên thù địch hơn. Giữa tuần qua, Arsenal cũng có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận derby Bắc London khi đã hạ đẹp Oxford với tỷ số 3-0 để đi tiếp ở FA Cup. Eddie Nketiah tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng của mình khi được sử dụng thay thế Gabriel Jesus với 4 bàn thắng trong 4 lần ra sân. Nhưng đó lại là một trận đấu nữa mà Arsenal phải nhận án phạt vì không thể kiểm soát các cầu thủ của mình. Trước đó thì Arsenal cũng đã bị phạt 40.000 bảng vì bao vây trọng tài ở trận hòa 0-0 trước Newcastle. Việc chỉ giành được một điểm từ tay Newcastle khiến khoảng cách giữa Arsenal với Man City lại bị thu hẹp xuống còn 5 điểm. Nhưng Arsenal lại được tiếp cận với một cơ hội bỏ xa nhóm bám đuổi khi mà Man City đã xảy chân ở trên sân của Man United. Chiến thắng trước Tottenham là Arsenal có thể nâng khoảng cách với Man City lên thành 8 điểm. Và chừng đó là đủ để gieo sự chán nản vào đầu của các đối thủ bám đuổi, giúp Arsenal thành thơi hơn nữa trong cuộc đua vô địch. Arsenal đang có chuỗi trận bất bại lên tới 11 trận ở Premier League. Pháo thủ còn thắng 5 trên 6 trận làm khách gần nhất. Arsenal cũng sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất trên sân khách khi chỉ để thủng lưới vẹn vẹn có 6 bàn thua ở mùa giải này. Những lo ngại về sự vắng mặt của Gabriel Jesus đã nhanh chóng bị dập tắt khi mà Arsenal ghi tới 10 bàn thắng trong 4 trận đấu hậu World Cup. Những ngòi nổ mang về bàn thắng đang xuất hiện trên các mặt sân với Arsenal và cần một chút may mắn mới có thể ngăn cản pháo thủ ghi bàn ở thời điểm này. Ở lần gặp gỡ gần nhất, Arsenal chơi hoàn toàn trên trình so với Tottenham và giành chiến thắng 3-1 xứng đáng. Nhưng Spurs cũng đã thắng cả 3 trận Derby Bắc London diễn ra ở sân vận động Tottenham Hotspur. Một bầu không khí thù địch ở sân của Spurs – có thể khiến Arsenal chùn chân. Nhưng với việc Man City đã xảy chân ngày hôm qua, một điểm cũng đủ để làm thầy trò Arteta vui mừng ở trận Dubai này lửa sắp tới. Về phong độ gần đây của hai đội, Tottenham không có được sự ổn định. Tuần trước thì họ chỉ thắng được đối thủ yếu là Portsmouth với tỷ số là 1-0 tại FA Cup. Trước đó nữa thì Spurs vừa thắng Bristol Blade 4-0 ở sân khách. Tuy nhiên thì đây là trận thắng đầu tiên của Tottenham tại Premier League sau hai vòng toàn hòa và thua. Tóm lại thì sự ổn định là điều mà đoàn quân của Antonio Conte không có trong 3 tháng trở lại đây. Hàng phòng ngự của Spurs đang rất dễ bị tổn thương. Đừng quên là Tottenham đã từng có chuỗi 9 trận trên mọi đấu trường để đối phương ghi bàn mở tỷ số. Chuỗi trận kém cỏi này mới chấm dứt ở hai trận đấu gần nhất. Tuy nhiên nó là chưa đủ để khẳng định rằng Spurs đã tìm lại được sự chắc chắn ở hàng thủ. Lối chơi của Tottenham cũng không tạo được sự yên tâm khi họ sử dụng rất nhiều phương án tấn công là những quả tạt bổng và vòng cấm. Lối chơi một màu này hoàn toàn có thể bị Arsenal bắt bài. Về phía pháo thủ, họ vẫn duy trì phong độ ổn định cao. Ở vòng trước thì Arsenal đã để Newcastle cầm hòa 0-0, nhưng đó là trận đấu mà họ tạo ra rất nhiều cơ hội và nếu may mắn hơn đã xứng đáng giành được quả penalty cuối trận. Vào hôm giữa tuần thì pháo thủ cũng đã trở lại quỹ đạo chiến thắng với thắng lợi 3-0 trước Oxford Arsenal cho thấy được bản lĩnh cao cường mùa này và họ hoàn toàn đổ sức đánh bại Tottenham ở sân khách. Những thông tin về lực lượng của hai đội Trận này Tottenham tiếp tục có những trường hợp vắng mặt đáng tiếc. Đầu tiên đó là tiền đạo Lucas Moura. Chân sút người Brazil vẫn không thể ra sân được đêm nay vì chấn thương. Ngoài ra, một số trụ cột khác như là Bentancur, Richarlison khả năng ra sân cũng chưa sẵn sàng. Đây đều là những cầu thủ quan trọng với Tottenham cho nên sức mạnh của Spurs sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Còn với Arsenal, họ chỉ có một trường hợp không ra sân được. Đáng tiếc, đó là tiền đạo Gabriel Jesus. Chân sút người Brazil vẫn đang trong thời gian dưỡng thương. Người chơi thay Jesus ở trên hàng công sẽ là Enkitia. Cầu thủ cũng đang có phong độ cao gần đây. Về đội hình dự kiến của hai đội Tottenham, các cầu thủ dự kiến Thủ môn Loris, các cầu thủ Romero, Dier Lenglet, Doherty, Bissoma, Hoibert, Perisic, Kulosevsky, Harry Kane và Son Heung-min. Arsenal, các cầu thủ dự kiến Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Haka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli và Enkitia. Những thông tin đáng chú ý của hai đội Tottenham đã thắng 6 trên 7 trận tiếp đón Arsenal gần nhất Tottenham giữ sạch lưới 5 trên 7 trận tiếp đón Arsenal gần nhất Arsenal bất bại 11 trận gần nhất ở Premier League Có 6 trên 7 trận gần nhất của Tottenham tại Premier League có trên 2 bàn 3 trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội có tối thiểu là 3 bàn Nhận định về trận đấu Tottenham sẽ không thua Arsenal vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn so với Tottenham nhưng không quá nhiều. Điều này cho thấy được là nguy cơ sẩy chân của pháo thủ ở trận đấu tới là vô cùng dễ dàng và rõ ràng hơn. Với lợi thế sân nhà, Tottenham có thể thi đấu ngang ngửa với Arsenal chứ không dễ bị áp đảo như là ở lượt đi. Harry Kane đang chơi vào form và sự xuất sắc của chân sút người Anh này sẽ khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn. Trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng. Các trận đưa bài Bắc London luôn mang đến cho các khán giả nhiều phút giây ăn mừng. Loại trừ các trận giao hữu thì có 6 trên 7 trận đối đầu gần nhất của hai đội đem lại 3 bàn thắng trở lên. Ở mùa giải này thì cả Arsenal lẫn Tottenham đều sở hữu được khả năng ghi bàn rất tốt. Arsenal có hàng công vô cùng biến hóa và đã ghi được 40 bàn. Trong khi đó, Tottenham cho dù bị chê bai nhưng cũng đã ghi tới 37 bàn. Sức tấn công vũ bão này của hai đội sẽ giúp trận đấu tới dễ có nhiều bàn thắng được ghi. Cả hai đội sẽ ghi được bàn. Như đã phân tích thì cả Tottenham và Arsenal đều sở hữu hàng tấn công vô cùng xuất sắc ở mùa giải này. Hàng thủ của Tottenham thì vẫn lộ nhiều sơ hở, còn Arsenal thì chặt chẽ hơn. Tuy nhiên thì việc Spurs luôn dốc 200% sức lực khi thi đấu với Arsenal sẽ khiến cho đoàn quân của Arteta khó giữ chạch lưới được. Các trận derby London gần đây cũng ít chứng kiến hai đội có được trận giữ chạch lưới. Vì vậy mà có thể hai đội sẽ lại cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số nữa vào ngày hôm nay. Nhận định và dự đoán tỷ lệ mức kèo chấp Với những gì đang thể hiện thì Arsenal vẫn đang làm đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn so với Tottenham. Rõ ràng là thực lực và đẳng cấp hiện tại thì pháo thủ họ sẽ hoàn toàn có thể thi đấu trên cơ với Tottenham mặc dù phải thi đấu ở sân của đối thủ. Những thống kê đã chỉ ra rằng Arsenal chỉ mới đánh rơi duy nhất có một chiến thắng tính đến thời điểm hiện tại tại Premier League năm nay và đã mang về đến 14 chiến thắng. Thành tích này là vượt trội hơn so với Tottenham chỉ mới có 10 trận. Do đó nếu duy trì được tốt phong độ của mình thì pháo thủ sẽ có được chiến thắng chung cuộc. Nhận định về tỷ lệ kèo tài xỉu Hàng công của đội chủ nhà Tottenham vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên thì hàng thủ lại đang là một điểm đáng ngại của đội bóng khi mà họ đang thi đấu xuống thể lực nghiêm trọng. Ở phía bên kia, điểm mạnh của Arsenal đó chính là sự đồng đều ở các tuyến. Họ đang thi đấu vô cùng thăng hoa và đã liên tiếp mang về những chiến thắng quan trọng. Theo đó, với mức kèo tài xỉu mà nhà cái niêm yết là 2.75 thì cửa tài sẽ là sự lựa chọn an toàn cho người chơi. Nhận định và dự đoán kèo châu Âu Sự vượt trội hơn so với đối thủ về mọi mặt đang giúp cho Arsenal chính là cái tên được đánh giá cao hơn ở kèo châu Âu lần này. Mặc dù đang là cái tên đại diện cho đội khách và tỷ lệ chiến thắng của đội khách cũng đang thấp hơn khá nhiều so với đội chủ nhà. Rõ ràng là thực lực của Tottenham là không hề thua kém, nhưng thứ khiến cho họ bị đánh giá thấp đó là phong độ thi đấu không quá tốt gần đây. Do đó, nếu vẫn không khắc phục được các sai lầm thì Spurs khả năng cao sẽ tiếp tục phải nhận về thất bại. Dự đoán tỷ số trận đấu 2-1 nghiêng về Arsenal.